Và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau đường nhiều lộc hơn Tết nay Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng Và nồi bánh trưng xanh chở xuân đang sang